Ừ, rồi ok mọi người thì um, phần tiếp theo ấy, thì mình uh, uh, muốn dạy các bạn đó là sau khi các bạn mà xây một cái shop mà các bạn uh, muốn cái shop của mình cái shop mà mình vừa lập ấy, là shop chính ấy và vẫn muốn xây thêm một số cái shop các thầy dạy là shop vệ tinh ấy thì giờ mình phương pháp mình làm như thế nào để xây những cái shop vệ tinh ấy để phục vụ để mục đích cuối cùng là khách lượng khách hàng nó sẽ mua sản phẩm ở shop chính chứ không phải là mua sản phẩm sốt vệ tinh nếu như khách hàng mua sản phẩm mà sốt vệ tinh thì rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ thì có nghĩa là bạn là đang bán được rất nhiều đơn hàng trên những rất nhiều shop khác nhau thì để thực hiện được uh, điều đấy mà các thầy dạy ấy, theo đúng thì có một điều chắc chắn đó là những cái shop vệ tinh ấy giá bán của bạn ấy lúc nào nó cũng phải cao hơn so với giá bán mà cái shop lúc đầu bạn nhập ấy đúng không ạ mình ví dụ luôn nhé ví dụ như uh, ban đầu là bạn nhậm bạn uh, xây một cái shop uh, như thế này đúng không và cái shop này là bạn xác định là là cái shop chính của bạn và bạn luôn luôn cầm điện thoại trên 24 trên 2, uh, 24 trên 24 đúng không để có thể là phản hồi chat và đánh giá khách hàng để ít nhất là cái lượng uh, đánh giá khách hàng à, lượng uh, trả lời khách hàng uh, lớn để nó không bị ảnh hưởng đến cái vận uh, quy trình vận hành shop bởi vì là ở ờ, phần ờ, đánh ờ, phần shop ấy thì nó sẽ có phần shop yêu thích như này đúng không ạ để đạt được những cái chỉ tiêu đấy ấy, thì lượng đánh thì là số người mua đơn hàng thành công tỷ lệ phản hồi này cái tỷ lệ phản hồi là rất là quan trọng nhé tối thiểu bạn phải đạt trên 75% như mình à. là như ví dụ như cái shop này là mình thi thoảng mình mới on thì tỷ lệ phản hồi chỉ khoảng 50% thôi ví dụ như mà trong trường hợp mà shop mình bán một tháng trên 100 đơn đúng không ạ và số người mua trên 50 người thế nhưng mà mình vẫn không được xét duyệt bởi vì sao bởi vì cái tỷ lệ phản hồi của mình rất là thấp có nghĩa là hầu như là khi khách hàng nhắn tin và hỏi bạn ấy thì bạn sẽ phải trả lời hầu như là luôn luôn trả lời tất cả câu hỏi của khách hàng và không được phép bỏ qua một cái câu hỏi nào cả ok không ạ rồi à, quay trở lại về với giao diện uh, shop nhé rồi ok ví dụ như bạn có một cái shop như này thì bạn muốn xây thêm uh, các thầy gọi là xây nhiều shop ấy để shop vệ tinh đấy để có thể là uh, khách hàng muốn nhắm đến mục bạn muốn nhắm đến mục tiêu là khách hàng chỉ mua vào shop của mình thôi uh, thì những cái shop khác ấy, thì bạn bắt buộc phải mua một cái sim có một cái sim đúng không lập một cái sim uh, lập một cái nick mới sau đó tạo ra một cái shop mới và đăng y chang sản phẩm như vậy đúng không từ hình ảnh mô tả giống nhau bởi vì sao mình, mình vì sao mình lại bảo giống nhau vì khi mà uh, khách hàng mà search đến sản phẩm của bạn ấy thì kéo xuống phần bên dưới ấy, ví dụ bấm vào một cái sản phẩm này kéo xuống phần bên dưới chết thế này là cái người bạn Ốc lại nhé để mình uh, tìm một sản phẩm uh, ví dụ như cái băng dính kia đi được chưa ạ bán rất là nhiều này ví dụ như khách hàng bấm vào sản phẩm của bạn nhé kéo xuống bên dưới thì bên dưới nó sẽ có mục là sản phẩm tương tự có thể bạn cũng thích đây là hai phần mà khách hàng có thể là đưa ra quyết định uh, khác trước khi quyết định mua cái sản phẩm ở bên shop bạn ví dụ như người ta search bên dưới này, này người ta nhìn thấy những cái sản phẩm hiện bên dưới này giống y chang những cái sản phẩm của bạn nhưng mà nó rẻ hơn thì khách hàng chắc chắn sẽ qua đây mua đúng không ạ bởi vì uh, nó rẻ hơn mà đúng không thường thường thì nó sẽ xuất hiện nhiều ở sản phẩm tương tự này và có thể bạn cũng thích cũng có nhưng mà đôi khi nó ít nó xuất hiện đúng và đủ ở cái phần sản phẩm tương tự này, này. rồi ok đó thì sau khi mà, mà bạn lập được khoảng uh, à, 1 ờ, đến 2 cái link uh, ừ, ờ, shop phụ ấy thì bạn bắt buộc phải là đăng sản phẩm với giá đắt hơn mà bạn đang bán này này ví dụ bạn bán 149.000 thì bắt buộc bạn phải đăng uh, bán với sản phẩm uh, shop phụ với lại giá là 159.000 chẳng hạn đúng không ạ được chưa và hầu như là trong cái shop phụ ấy thì bạn sẽ không có những cái chương trình khuyến mãi để áp dụng ờ, cái giá gì cả có một bạn trong nhóm hỏi là tại sao mà mình có phần ưu đãi follower này thì mình tiện mình hướng dẫn luôn nhé bạn vào ưu đãi follower đúng không bạn tạo mới đặt tên cho nó bấm thời gian này có nhiều bạn à, quên này quên không uh, sửa này đây ngày 22 ngày 23 thì hầu như là chỉ một ngày nó hết thì bắt buộc bạn phải sửa bấm vào đây sửa đúng không tăng tháng lên được chưa ok chưa ạ rồi và sau đó bạn chọn loại là voucher đúng không và số tiền khuyến mãi nhập vào và nhập giá trị đơn hàng tối thiểu để được khuyến mãi đấy ví dụ bạn muốn giảm uh, cho người ta là 5.000 đúng không 1 2 3 và giá trị đơn hàng tối thiểu là 129.000 à, đi thì sẽ được uh, giảm 5.000 đúng không số lượng ờ, sử dụng tối đa thì lúc là bạn cho 5.000 cho, cho nó gấu được chưa thì uh, sau khi xong thì bạn bấm xác nhận thì để kiểm tra xem là cái mã giảm giá của bạn đã lên chưa thì bạn uh, ở phần uh, kênh marketing này nhá thì bạn nhìn thấy phần uh, mã giảm giá của tôi bấm vào đây được chưa đây ưu ừ, đãi follower có hay không nó hiện ngay đúng không vì ưu đãi của mình đã kết thúc còn nếu mà nó còn thì nó hiện màu xanh ở góc này được chưa ok nhé để cách kiểm tra để xem là bạn đã làm đúng hay chưa ấy và cái, cái mã ưu đãi follower của bạn ấy đã và còn hoạt động hay không rồi nhá ok rồi quay trở lại nhá ờ, kênh nghiệp kênh ờ, nghề bán này tất cả sản phẩm được chưa rồi lập tối thiểu là một đến hai cái shop mà xây y chang như thế này Thế nhưng mà bạn ờ, đừng có để giống ảnh đại diện như này ờ, ví dụ như ảnh của bạn của, của mình có khung đúng không bạn xây cái shop khác không có khung à, không có ảnh không có khung cũng không để logo thương hiệu gì cả đúng không bạn bán đắt hơn nhưng mà tất cả hình ảnh ở đây này bạn đề giống nhau đề từ mô ờ, hình ảnh này mô tả bạn đề giống cho mình được chưa rồi xong bạn để cân nặng cũng giống nhau thì khi mà khách hàng search đến cái sản phẩm mà bạn chạy quảng cáo ấy bạn nhắm hướng đến là cái shop này là shop chính thì bắt buộc bạn phải chạy quảng cáo đúng không khi mà bạn chạy quảng cáo ấy, thì khi, khách hàng bấm vào thì ở bên dưới này thì sẽ xuất hiện sản phẩm ờ, tương, tự này thì cái shop phụ của bạn sẽ được xuất hiện ở đây được chưa ạ một là nó sẽ ở sản phần sản phẩm tương tự hai là nó xuất hiện ở phần có thể bạn cũng thích đúng không khi mà khách hàng mà lướt xuống đây khách hàng nhìn thấy là à có một vài cái shop mà nó cũng bán sản phẩm đấy nhưng mà nó bán đắt hơn mà sản phẩm mà mình vừa đang xem hiện và đang xem trên Shopee đúng không thì ngay lập tức thì khách hàng sẽ đưa ra luôn quyết định mua hàng và cái đơn hàng nó sẽ đổ về trực tiếp ờ, cái shop chính là bạn mong muốn trong một số trường hợp vì mình cũng ờ, xây nhiều shop vệ tinh ấy, trong một số trường hợp ấy khách hàng người ta không quan tâm đó là bạn bán đắt hay bán rẻ đâu mà ờ, khách hàng vô tình search và ra đúng cái sản phẩm nhưng mà nó lại ở trong shop phụ cơ nhưng khách hàng vẫn mua thì tuyệt vời quá chúc mừng bạn vì bạn đã có bán được một sản phẩm lãi cao mà không cần uh, phải giảm giá gì cả đúng không ạ đó được chưa đó là phần mà mình uh, muốn chia sẻ với các bạn uh, tại sao mà khi mà đi học ấy thì các sẽ có phần là xây dựng shop và xây rất là nhiều shop vệ tinh mục đích cuối cùng là chỉ để phục vụ cho cái shop chính mà bạn hướng đến này bạn muốn xây shop nào là shop chính thì cái shop đấy bạn phải làm thật là chỉnh chu thật là đẹp từ hình ảnh đến sản phẩm và có thật nhiều cái chương trình khuyến mại này mã giảm giá này voucher này đúng không để khách hàng có thể là vào mua hàng áp được nhiều mã hơn ví dụ như có những khách hàng mà mua ờ, hai uh, đơn hàng thì mình cho áp mã giá khác ví khách hàng mua ba đơn hàng thì áp mã giá khác và khách hàng mua Ờ, bốn đơn hàng áp mã giá khác cũng giống như kiểu là khách hàng mua đơn hàng trị giá từ bao nhiêu ví dụ như trị giá từ 129.000 thì chỉ được ờ, giảm 5.000 thôi còn khách hàng à, mua 199.000 thì được giảm 7.000 9.000 khách hàng mà trên mua mua đơn trị giá trị giá đơn hàng trên 300.000 thì mình giảm 15.000 đúng không ạ cái mã voucher ấy thì nó sẽ kích cầu chính vì sao mà khi các bạn xây shop ấy thì phải xây thật là đúng thật là chuẩn thì những cái shop ờ, vệ tinh ấy của bạn ấy mới thực hiện được đúng để cái shop ờ, chính mới ra được đơn đúng không còn nếu trong trường hợp mà bạn chỉ muốn xây một shop thôi chạy quảng cáo để không phải là ra vào shop nhiều á thì xây một shop và chạy quảng cáo để chạy quảng trong khi chạy quảng cáo để ra đơn thì bài trước mình dạy rồi bạn phải có lượt đánh giá này lượt mua hàng này đúng không thì cái đấy thì làm như nào thì có hai phương pháp một là bạn nhờ bạn bè mua và đánh giá thứ hai là bạn uh, uh, tự làm tự làm thì cũng chia làm hai cái nhỏ là bạn tự làm hoàn toàn 100% hai là bạn đi thuê một đơn vị uh, khác mua đơn hàng của bạn vào đánh giá đơn hàng cho bạn được chưa rồi thì ok bài học này thì mình đã chia sẻ cho bạn một kiến thức đó là xây số vệ tinh và làm sao để uh, build shop vệ tinh lên nhắm hướng mục tiêu hướng đến là khách hàng sẽ mua vào shop chính chứ không phải mua shop vệ tinh được chưa ạ shop vệ tinh ờ, nếu mà ra đơn thì tốt quá bởi vì lãi cao hơn mà ok nhá thì ờ, trên video của mình ờ, xin phép được kết thúc ở đây